啊，話說回頭啊，如果 in case 有人 wonder，我表哥嗰幅相入邊嗰條美腿係邊個咧？唔係我嘅，係我表妹嘅。OK，好啦，嗱，誒咁啱啱即係學生嗰度啦，都誒、呃、見到佢係大家聽唔聽得明普通話？咁誒、呃，如果聽唔明，我可以翻譯一下嘅。係啦，咁但係我啲普通話都應該 OK 嗬。好啦，咁誒其實就佢唔見咗學生證啦。係啦，咁誒、呃、呢樣嘢咧喺我嘅爆粗 post 咧係有 specifically 係提到嘅。 OK，一啲誒、呃、證明文件啊，同埋誒學生證啊，我我甚至係講圖書證啊、八達通啊，係啦。咁誒佢唔見咗誒、呃、學生證啦，咁然後要俾錢啦，係啦。咁但係講真咧，即係呢一個一百蚊濕濕碎啦，即係睇下我呢個客人，佢直情係要用咗成五嚿水嘅。咁啊，其實咧，誒、呃、水液漏嘢咧係一個非常之 common 嘅尖嚟嘅，唔單止今 唔單止今次水液向誒雙子座，其實每一次水液咧都要小心誒，唔、呃、記得帶誒、呃、電話啊，誒、呃、即係鎖匙啊、出街啊嗰啲啊，係啦，咁誒呢啲嘢我我我成日自己都發生噶啦。咁誒、呃、又或者誒、呃，即係如果啲嘢留咗喺屋企就唔緊要啦。咁但係最怕咧就係、是、你出街係咪啊？留咗喺餐廳，留咗喺交通工具上面咧嗰啲嘢咧，咁樣就最麻煩嘅。咁然後即係大家睇下呢個客人嘅呢啲事例啦。咁你哋從來有冇咁樣去發生過呢？ 甚至而家呢位客人咧，我諗佢用嘅錢就要更加多啦，因為整誒、呃、交通工具整車嗰、那個。 維修價錢佢話要車價嘅一半喎，係啦，嗱咁同埋水液咧，因為水星咧係一個流動得好快嘅星嚟嘅，咁所以咧佢同我哋人世間嘅交通係會好有關係，咁所以咧每一次水液咧，交通都總會出啲問題，誒、呃、可以係你啲誒、呃、代步工具壞咗啦，或者你漏嘢喺交通工具上邊啦，咁呢度就會食咗兩個先啦，即係漏嘢係咪啊？咁誒係咯。 啊，仲有喎、呃，一啲我哋叫做誒、呃、來來回回啊，你好好難達到目的地嘅嘢啊，即係你總要好事多磨，係啦，咁就所以啊，就算啱啱上一個 Sim 啦嚇，即係你明明落咗樓，明明出咗門，但係之後又發覺留咗嘢係 OK，咁你又要翻翻去，咁呢啲折返嘅嘢咧，咁誒成日都會發生嘅，OK，係啦，咁所以你留咗嘢係交通工具啊，誒、呃、或者係誒、呃、交通好多嘅意外啦，容易出一啲唔同嘅狀況咯。 而今次咧就尤其係海陸兩路嘅一啲誒、呃、麻煩濕滯嘢會比較多。咁點解會關海洋事咧？誒、呃，因為喺我誒、呃、最近五月十六號嗰一個占星預言誒嗰條片個名叫二零二一下半年人人睇路。咁我呢度會俾俾張卡大家嘅。OK，望下右上角 screen 嘅右上角係啦。咁咧誒就誒、呃、我想講咩咧？係啦，就講咗啦。誒、呃，因為誒。呃 嗰、那個、呃、海雙魚啊，係啦，海雙魚咁就會誒沖咗嗰個、呃、即係嗯，即係雙子座嘅東西啦。有一個誒唔係沖啊，刑啊，我哋叫係啦，刑克。OK，咁所以海雙魚咧係講一啲海洋啊、誒、呃、武器啊、誒、呃、濕立立嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁所以係海路嘅交通啦。咁但係同時咧誒 咁誒陸路嘅交通咁就係雙子啦。咁哦仲有加埋咧，因為係雙啊，所以任何一啲誒、呃、你要用兩個轆嘅嘢咧，包括單車啊、電單車咧。都係會好容易出事嘅，OK，咁誒係啦，交通工具呢啲係一啲水液咧，我哋不嬲要留意嘅問題嚟嘅。咁所以咧， 所以咧，誒、呃、説時遲那時快啦。誒、呃，當水液陰影期踏入咗冇幾耐之後，定定係我唔記得呢個誒係水液正式入咗嚇，喺五月尾好似係廿九號正式入咗，定係唔記得係前陰影期步入咗之後啦。其實咧已經有呢一單誒、呃、沙田發生嘅意外，就係、是、話。即係有個校包啦，即係啊，又係大涌橋路啊！唉，我陣間先講大涌橋路，係啦。咁誒，大涌橋路啦，就 有個誒、呃、校巴咁就衝咗落一個單車徑咁樣嘅。咁其實呢度咧係同時食咗誒今次即係比較兩個特別嘅水液嘅 theme 啊。OK，其實止唔止兩個？嗱，首先交通意外啦，係啦，一啲誒、呃、比較奇奇怪怪同埋一啲即係比較會突出啲嘅交通意外啦。 係啦，咁啊，通常喺報紙上面會見到好多嘅，OK，咁仲有咧校巴上邊係有學生啊，OK，咁所以咧雙子係管誒學生噶嘛，係啦，咁所以誒、呃，所以亦都點解我話今次水逆大家會容易見到誒、呃、學生時代嘅人，咁呢度係誒校班啦，OK，咁仲有咧佢撞咗落單車徑，係啦，咁單車呢樣嘢咧，我啱啱上面都睇咗，同埋我諗誒喺我之前啊誒。呃 誒喺我之前嗰個 WhatsApp 嗰個 broadcast 咩誒 broadcast message 咧，我都係提咗誒、呃、單車會容易出意外嘅。咁今次佢唔係一部單車出意外，但係佢衝落咗單車徑。咁 somehow 你都可以話係有少少關係嘅。OK，咁仲有咧誒、呃、同日有一件好 sad 嘅事。咁我整緊呢條片咧係誒二零二一年嘅六月十三號禮拜日。咁喺香港時間下午兩點五啊三分三分咧，又係沙田大涌橋路嗰個十字路口。 係啦，河畔花園黑河畔花園對出嗰度咧，嗰、那個十字路口咧，又係發生咗一單好嚴重嘅交通意外。Well，誒、呃、有一誒、呃、一個綠 van 就撞到一架白色嘅私家車，咁成個綠 van 係反咗嘅。大家喺 YouTube 都可以見到好多嘅片，都幾震撼。阿彌陀佛，我問你病咪紅，咁就希望誒、呃、亡者係可以得以安息啦。咁但係我呢度忽然之間就覺得咧，其實呢個十字路口咧，我相信唔係全部人都認得佢個名，但係， 係成日嗰度發生意外，你會認得佢個樣咯。即係所以，by the way，我覺得其實運輸署係應該要做翻少少嘅事情啦。係啦，即係嗰度可唔可以啲燈誒較慢啲啊？或者係停完 A 燈，即係係咯紅燈完 A 嗰條路，咁然後等可能等三四秒，咁然後 B 嗰條路先再乜嘢咁樣啦。係啦，或者即係沿途再整多啲指示牌啊，或者唔知啊，甚至係彈個閘出嚟啊。係啦。 因為嗰度真係成日發生意外，我覺得嗰度其實係有一啲可以改善嘅地方嘅。OK，咁 anyways 啊，咁啊我哋繼續望啦噃。誒、呃，冧橋啦，係啦，大家記唔記得呢單新聞啊？就係誒連翔道冧橋嘅。連翔道喺邊度我都唔係好清楚。龍翔道我就知，觀塘龍翔道我就知，連翔道唔知啦。九龍灣啊，anyways 啊，咁係咯。 就係無端端有呢啲交通嘅奇怪意外咯，同埋即係香港咧好少冧橋噶嘛，係咪先？大陸成日冧橋，我哋就知啦。但係香港呢樣嘢咧係即係聞所未聞噶嘛。咁但係竟然咧都係喺呢個水逆雙市嘅時期咧係發生嘅。啊，好啦，咁我呢度不妨解釋一下點解誒今次呢、呢個誒、呃、水逆響雙子座嗰個影響會特別早咧？即係其實一踏入陰影期，which 響誒我諗五月中度係啦。 佢嗰啲嘢咧已經係冚冚聲嚟啦，咁點解會真係咁早咧？因為第一，誒、呃、水星響雙子係一個叫做廟位，咁佢嗰個力量係特別強嘅，咁所以佢啲影響力亦都係會更加強同埋快咯，係咪？咁第二就係話咧，因為今次嘅水逆咧係吹合嗰個北交點啊，OK，咁就誒唔係話吹合，唔可以，佢哋唔可以話吹啊，唔係我都係吹合喎，之前係啦。 係啊，水星快過北交，係啦，好咁誒、呃，同一個 direction，好啦，好啦，咁所以誒、呃、北交點咧，佢有一個叫做放大嘅能量，咁所以點解會將今次嘅誒、呃、水逆嘅嗰個影響啦，發揮得淋漓盡致，同埋係更加誒、呃、速度係勁嘅。好，咁然後我哋有以下呢一單誒好、呃、出名啦嚇，昂船洲火警，咁誒、呃、交通啦，係咪？然後仲有誒、呃、海啊。 係咪啊？海洋嘅事務啊，咁所以海上嘅交通，雖然佢呢個等船我等船應該唔係貨運輸用途嘅，咁但係其實佢都係叫誒、呃、即係船咯，係咪？咁船你本身都係貨交通啦，同埋喺海上嘅事務啦，仲有嗱呢、這個昂船洲火警咧，其實我最近係做咗一年唔知五輯啊定係六輯嘅塔尖暖男星盤分析，係啦喺誒。 喺各大平台都係有嘅，YouTube、Facebook、IG、MeWe 都有嘅，應該係啦。咁你哋係可以去睇翻，尤其是對占星學有興趣嘅人，又成日問我幾時開班啊嗰啲人係啦。咁我遲遲都應該未有時間開班，但係如果想學多啲占星嘅嘢咧，咁其實成日要去留意下塔尖亂林星盤分析咯。咁嗰度就真係會有好多誒輔以理論去解構誒、呃、現實生活嘅一啲誒、呃、完美示範嘅。OK。 咁同埋，尤其是啊，今次呢個毒霧咧，係有一啲誒瀰漫啦嚇，籠罩住成個香港咁樣嘅後遺症啦。然後呢啲嘢咧，就完完全全係海相遇嘅體驗啦。好，咁之後我哋當然係有誒、呃、高雄港嘅意外啦，喺台灣。咁唔知大家有冇誒睇過條片啊？咁都係一啲誒港口啦，係咪？都係放一啲交通運輸嘅用途嘅地方，係啦。雖然唔係嗰一個 vehicle，係啦。 咁但係誒唔係喎，其實都係關於嗰個 machine machine 嘅事啦。OK，咁誒就係啊，即係今次嘅水逆嘅影響咧，就會有呢啲嘢嘅，唔單止向香港咁，因為水逆係對全世界有影響噶嘛。咁喺誒我哋附近嘅地方得知嘅誒消息咧，就有以上嘅呢啲嘅。 跟住咧，當然就唔少得每一次水逆咧，都有一啲 common theme，就係咧會壞啲電子嘢啊、啲儀器啊、一啲零件啊、一啲小 gadgets 嘅嘢啊。OK，咁但係當然啦，佢每一次咧都會，亦都有一啲更加特別嘅 theme 嘅，例如誒、呃、上次響二月啦，二零二一年二月咁水逆水瓶座咧， 我咧就已經係一早提大家會壞廚廁嘢嘅，廚房廁所嘅嘢。OK，咁誒大家咧，然後咧。哇！嗰啲嘅反應咧係冚冚聲，哇！唔知邊個嘅廁所天花板又冧咗，個馬桶又爛咗，跟住水龍頭又壞咗，跟住個電飯煲又壞，跟住個雪櫃又壞。尤其是雪櫃、電飯煲呢啲嘢係好少壞嘅，尤其是係電飯煲，係啦，十幾年都可以係嗰陣時壞咧。咁呢樣嘢咧係即係見證咗咧， 正所謂 astrology is real。咁同埋咧，我講嘅嘢咧係有幾精準嘅。OK，咁呢度大家望到啦。哦，邊個誒 sensor 又壞，誒、呃、上網又斷。係咪啊？WiFi 又壞，bla bla bla bla。仲有咩？誒、呃，冷氣機係啦，又係呢啲電子嘢啦。OK，唔知咩 server、IP，bla bla bla。咁當然咧，我哋唔少得咧，最緊要就係有。 某一個早上咁就恒生同埋匯豐咧嘅嗰個誒、呃、銀行系統係發生故障嘅，咁但係其實咧嗰一排咧同時咧喺美國同埋加拿大咧都好似成日有一啲誒、呃、銀行嘅故障嘅。咁嗱，如果大家係誒中意聽開咩陰謀論啊、歐心明嗰啲 friend 咧，就好似話哦呢啲呢啲係一啲美國嘅行動啦嚇，諸如此類。咁嗰啲嘢我都唔係好熟嘅。咁但係如果要由翻一個純粹占星嘅角度解釋咧，就係、是、誒、呃、水逆咯。 OK，咁誒同埋啊嗰陣好似嗰陣亦都係好似係誒上次誒、呃、月食之後冇幾耐啊，雙子座月食啊，係啦啊，咁亦都係因為呢個月食咧，亦都係因為兩個發光體啊同時誒、呃、合埋一齊啊，OK，咁亦都係會誒、呃、放大咗咯嚇，發光嘛，兩嚿光一齊咧係放大多放大咗亦水逆嘅能量，亦都係令佢會更加早發生嘅，OK，咁所以全部嘢其實係千絲萬縷息息相關嘅。 然後有誒、呃、舊嘅人去揾翻你啦，咁、嗯、誒舊人揾咧都係即係見翻舊朋友啦、舊嘅人啦、故人啦，都係一個水逆嘅 common theme 嚟嘅。但係今次咧，我已經係一早提咗大家，尤其是會見翻啲學生時代嘅人物啦，OK，誒、呃、同事啦，係啦，一齊工作嘅人啦，咁、嗯、誒親戚啦。 咪從我啱啱加咗俾大家，其實但係呢樣嘢其實我一早都知嘅，但係我冇特別去睇，因為我覺得比較 minor。但係竟然我會無端端見翻一個，我諗真係一四年開始已經冇見，即係六七年嘅表哥，而佢係一直喺香港嘅嚇。OK，咁誒仲有誒一啲街坊街里啦，咁誒街坊街里嗰啲我都睇過嘅。嗱，咁可以睇下我嘅客人啦。OK，有誒、呃、都係唔唔單止一個，係兩個添啊。OK，係啦，又又係一啲誒。呃 舊嘅老細去揾翻佢哋咯，係啦，俾翻一啲着數佢哋咯，係啦，俾翻啲錢嗰啲嘢啦，請請翻佢哋啊。OK，咁呢啲都係幾值得開心嘅事嚟嘅。咁誒唔知喺你哋嘅身上又有冇發生啦？然後我發現咧，今次嘅水逆咧，根據我嘅啲粉絲嘅回報啦，佢哋成日見嗰啲人咧，話動輒咧真係唔知十幾年咁樣嘅，係啦。咁誒真係唔知點解會咁鬼耐喎？嗱，我哋可以喺度望下。咁誒首先有一個誒。呃 四年以上冇見噶啦嚇，OK，四年以上，OK。嗱，同埋阿 Gen 係中學同學嚇，真係同學啦。好，呢個咧就再勁少少啦，九年冇見，OK。咁誒，九年都差唔多係一個中位數啦，OK。咁誒，但係佢又佢又再有啲咩扳回一城咧？佢就係見到一個埃及人係啦，咁誒同香港隔十萬八千里嘅地方，咁都可以俾佢撞翻呢個咁樣嘅朋友啦。 好啦，跟住九年之後咧，加一年，咁啊見翻一個十年冇見嘅舊同事，嗱，exactly 就係同事，OK，咁誒同一幅圖裏邊咧，仲有一個我講啱，即係講啱咗火山爆發嘅事情嘅，跟住到下一幅，嗱上邊咧就有人話上圖啊嚇，就有人話哦見翻好耐冇見嘅同學啦、師妹啊嚇，又係嗰啲學生時代啦，咁 which 唔知呢個好耐係叫幾耐啦，OK，跟住又有人話見到中學、大學同學，OK。 跟住下邊有人見到十五年冇見嘅舊同事，OK，十五年咁而家咧，即係我哋呢個 bar 係不斷喺度 raise 緊啊，嗰個年份係越嚟越長啦。好啦，而家咧入到戲肉啦，開始咁誒呢個客人咧都係睇完我嗰個 YouTube 咧，二零二一下半年人人睇落嗰條片咧，先知道有水星逆行呢回事，然後佢就即係猛然一醒，咦，最近無端端見咗一個識咗 廿年多啲嘅朋友喎，嚇嗱，而家去到廿年啦已經。 嗱，未完㗎，陸續有嚟㗎。但係我想即係我想即係問下你哋，你哋亦都可以趁而家呢個時候去諗下。咁你哋最近有冇真係見翻一啲係好耐冇見嘅人物咧？係啦，我覺得呢件事真係太過神奇。嗱，廿年啦，三十年都嚟啊，OK。 廿年、三十年都嚟，咁但係三十年呢個咧就係喺電視機見到嗰個朋友啦，咁但係都算係應咗嘅，因為未必嗰個朋友要去揾翻你，但係佢喺咩？即係喺咩？喺你嗰個腦裏邊啊，嗰個 memory 啊，去撩起翻啊嘛，撩起翻呢件事嘛，係咪？咁你同埋唔係佢見到你，咁但係你見到佢啊嘛，係咪？咁呢啲咧全部咧逆行啊，咩叫逆行啫？你回顧翻你過去你嘅 past 啊嘛，係咪？我啱想講你個 past life 添，講好似講你詳細啲係啦，就係回顧翻你。 人生裏邊之前嘅東西啊，咁所以你咪會見翻一啲舊人咯。OK 係啦，咁呢個三十年咧係 so far，我覺得咧係一個最勁嘅事情嚟嘅。好啦，咁啊到最後，唉，所以上面 Athena 小姐見見到一個幾淨係得幾年冇見嘅中童咧，已經係太 cheap 啦。幾年冇見嘅話，OK，咁啊下邊都係啦，下邊阿 Sabrina 咧就話咧，亦都係見見到誒廿幾年冇聯絡嘅中童係啦。 再人哋打電話俾佢喎，OK，咁啊，然後誒佢、呃、都係有好多神準嘅事情發生嘅，OK，例如嗰啲誒禽流感啦，係啦，which 我陣間亦都會係誒同大家去講翻呢件事。咁但係如果你有你哋有睇翻我嗰個二零二一下半年人人睇路咧，其實已經會知道發生咩事噶啦嚇。好，OK，咁啊，但係我之後都會提一提嘅。咁啊，然後而家咧有一單非常之開心嘅事情要宣佈，OK。 咁但係都一件一係一件舊嘅事啦嚇，OK 係啦，咁就去講翻咧，就係話咧，誒中歐嘅嗰個誒投資協定係誒被反對啦、否決啦，咁就不能夠再如期進行啦，係啦，咁所以咧誒喺我都係嗰個二零二一下半年人人睇到嗰條片入邊咧，係啦，喺五月十六號誒 up 啦 up 嘅下一個條片，upload 嘅下一個條片，咁然後 up upload 完冇幾耐，我諗係一個禮拜之內啦，就即刻彈咗歐洲嘅呢單嘢。 而喺嗰條片入邊，我係講得好清楚，一啲合約係會誒毀約啦。OK，不能大家不能夠去達成協議啊，不能夠達成共識啦，係啦，甚至係一啲本身已經係進行嘅合約咧，都會俾人撕毀嘅。咁所以我嗰陣時亦都係更加驚啊，會唔會係即係有嗰啲誒啊？我嗰陣時係叫咩名嘅？我記得啦，即係我話咧，哦、啊，會唔會係一啲誒？呃 一啲地方嘅，例如小漁村嘅基本嘅誒、呃、一啲誒、呃、法律嗰啲嘢啦，係啦，例如嗰啲咩德博米貴啊，OK，或者一啲地方嘅聯合聲明啊，咁會係被公然地撕毀，係啦，咁呢個係我最擔心嘅事情嚟嘅，OK，咁但係。 即係可能嗰啲誒，你聲阿大佬都唔笨嘅，咁佢佢又冇咁明目張膽會做呢啲事情嘅，咁但係大家其實明白，而家呢啲嘢都係已經蕩然無存啦，係啦，咁但係嗰陣時我係好驚佢會係 officially 去撕毀呢啲嘅誒 contract 嘅，OK，咁但係誒、呃，但係呢個大佬其實佢都不能夠獨善其身啦嚇，喺呢個世界舞台，咁而家歐洲未同佢撕毀咗呢啲咁樣嘅協議咯，OK 係啦，即係總之一啲 existing 嘅 agreements 啦嚇，OK，咁誒係啦，係一件。 即係 so far 都比較振奮嘅消息啦。OK，嗱咁同埋咧，喺我嗰個下半二零二一下半年人人人睇落嗰條片咧嘅 comment section，OK、okay? 喺 YouTube 嗰度嗰個 comment section 啦，其實咧我 so far 咧都係 mark 咗好多嗰條片已經係講中嘅事情。嗱，大家要諗下嗰條片咧係五月十六 up，五月十六 up 嘅，而我今日整呢條新嘅片咧係六月十三號，即係 一個月都未夠，但係咧嗰條片咧已經係有好多嘅嘢講中咗。所以如果大家想知啊，二零二一嘅下半年有啲乜嘢需要注意咧，大家真係要睇翻嗰條片啊。OK，好嗱，so far 就講完一啲誒、呃、關於誒、呃、水逆嘅嘢啦。咁我想去，我想誒、呃、進行去下半場嘅。咁不過咧就誒、呃、水逆啊嚇。咁大家如果仲未知啊，其其實水逆幾時完啊？幾時先會亂完啊？OK，同大家講翻 誒理論上係去到六月廿二號，但係咧。我有我都我都話啦，有一啲嘢叫做陰影期噶嘛。咁之前喺五月中已經係入咗前陰影期啦。咁有前亦都當然會有後。咁原來佢嗰個後陰影期咧，仲係要分兩 part 嘅喎。第一個係六月廿八。咁所以其實由六月廿二正式完，去到六月廿八呢六七日裏邊啦，OK 都仲會有少少餘波未了嘅。但係真真正正完全冇晒影響，要等到七月七號。 OK，OK，而家咧嚟到戲肉啦。咁誒當然啦。大家有睇過五月中嗰條下半年人人睇路嗰條片咧， 其實已經知道禽流感呢單嘢啦。咁我嗰陣時咧已經係嚴正呼籲大家咧唔好食雞鴨鵝，係咪？我嗰陣時話啊，響誒 嗰次嘅月食之後咧，啊唔係唔係月食係啊係啊係啊滿月月食之後咧就唔好食雞鴨鵝係啦。咁然後我之後亦咧亦都係有一個 post 咧曾經去解釋過啊點解誒點解會見到禽流感咧？係啦，占星學點樣睇禽流感咧？OK。哦，因為咧，其實嗰次嘅滿月月食咧，係發生喺射手，係發生喺射手座嘅，又叫人馬座。咁然後射手座咧，喺古典占星學咧就係、是、管誒誒、呃呃、禽鳥嘅。 OK，咁啊，然後即係我亦都睇到一啲其他嘅誒、呃、星象啦嚇，咁、啊、有唔同嘅共通點咧，就係、是、即係佢哋。 大家去構成嘅嗰個 story 咧，就係話，咦嚟緊嘅禽鳥作為一啲我哋人類嘅資源，即係糧食啦，係咪先？通常攞禽鳥都係攞嚟食嘅啫，OK？會發生一啲病病痛嗰啲嘢嘅，OK？咁所以咪叫大家唔好食雞鴨鵝咯。咁果然喺嗰條片誒 up 咗冇耐之後咧，即刻就話啦，啊唔知喺西藏，跟住唔知喺邊度邊度咧，就話有首單嘅嗰個誒禽傳人嘅唔知 H 幾 N 幾啊嘛，係咪先？咁呢啲嘢咧已經係中到板板聲噶啦。 哦，唔單唔唔單止西藏啊，兩個地方，哎，唔係喎，其實呢幅圖咪有講咯，江蘇省嗱，江蘇省係其中一個，仲有嘅喺誒喺誒西藏嗰啲都有嘅，咩青海嗰啲都有嘅，你哋去睇翻，你哋去 Google 啊，打禽流感啊，係啦，就會睇到好多有關嘅故事。咁同時咧喺嗰條片入邊咧，我都講過，咦？ 嚟緊係全世界嘅傳媒咧，都會有一啲誒問題發生嘅。咁點解咧？因為木入雙魚，而雙魚同埋射手係有一個形嘅相位嘅。咁誒係啦，誒、呃、最擔心就係、是、誒、呃、蘋果出事啦，係咪先？咁但係呢度咧有個客人竟然提醒我，咦，原來咧無端端咧 BBC 係俾人翻舊帳，咁就誒即係嗯即係話佢害死戴安娜王妃啦嚇。OK。 咁所以咧，呢啲係一啲即係傳媒會去遭受到嘅 problems 啦。OK，仲有點解咁多年前戴安娜係幾時死㗎？唔知，哎呀，我唔知啊。一九一九 something 啦嚇，起碼我諗起碼廿年啦，有冇啊？係啦，我真係唔係好清楚。OK，諗下點解會而家先嚟講翻，先俾人去翻舊帳？點解？我都講過舊字，大家聽到一啲咩嘅誒 keyword 啊？OK。 即係大家會諗起到啲乜嘢？咪就係、是、水逆咯，係啦。咁所以咧，傳媒俾人搞，即係或者冇話佢俾人搞啦。咁呢度係佢抵死嘅，係咪？但係一啲俾人翻舊帳而令到傳媒去要受到佢嘅審判嘅審判嘅事咧，OK，完全就係、是、誒、呃、水逆，即係有有份參與嘅。咁同埋喺我嗰次誒、呃，即係二零二一下半年人人睇落嗰條片啦，咁我都講咗咧，就係因為木雙魚啊，係贏咗射手啊。 好啦，咁啊，而家咧就有啲更加誒、呃，有開心又唔開心啦。咁但係係一啲人生必經必經嘅事情嚟嘅，係啦。咁就會講下呢啲事情。咁 which 咧誒、呃、就啊，其實就係紅白二事啦，係啦。咁誒同埋咧就誒、呃、呢啲嘢咧，我就唔單我我我唔係今次誒、呃，即係響五月中嗰條人人睇路嗰條片先講嘅，其實係更加早嘅。which is 第一。 喺今年年頭咧，有一個誒、呃、六星連珠嗰條片啊，係啦，我諗叫塔尖暖男解構誒、呃、水瓶座六星連珠啩，唔緊要嗱，我呢度會俾張 card 大家去睇嘅，大家又係可以望下右上角嘅位置啦。OK，好，咁喺嗰個六星連嘅片咧，我已經係講過，就話咧誒。呃 今年係啦，伴伴隨住木入雙魚嘅時候咧，係會有好多嘅白事嘅。唔係嗱，我係咁樣講嘅。嗱，我諗我從來我係咁樣講，我係話殯儀會好興旺。嗱，首先因為咧，我係。 我唔係話因為見到好多人死，而係因為見到殯儀興旺。咁但係殯儀興旺，佢生意好，咪真係多人死咯？係咪？嗱，呢個推論係咁樣推出嚟嘅。OK，咁但係咧，理論上真係根據嗰、那個誒、呃、星象咧，其實只係話殯儀業會興旺。咁所以其實你當哦，就算殯儀業佢哋有啲乜嘢好重大嘅 breakthrough 啦，有啲咩科技突破都得嘅。OK，咁但係正即係最直接嘅解讀就係話，因為多人死，佢哋好生意咯。係啦，咁喺嗰條片咧。 我係已經係一早講過嘅，OK，咁咪然後咧，另外啦，誒、呃、咁所以會白事多啦，咁但係另外紅事多咧，就甚至喺再早啲啊，就係、是、上年，我諗都係上年二零二零年，大概係夏天啊，OK，係咪咧？誒是但啦嚇，總之係誒、哎、你哋去揾翻啦，二 有一條片咧就係叫誒、呃、全球華人只需知道的三大預言，OK？咁又係睇翻右上角嗰個 Q 卡啦，OK？係啦， 咁咧就講過咧誒、呃，今年二零二一就會係紅字好多嘅，好多嘅婚宴啊，即係嗰啲喜慶嘅事情啦，OK？咁誒果然我啲客人咧。佢哋已經係不斷喺度反映啦，咁同埋唔單止呢幾幅圖㗎，其實，唉，就算喺我身邊係啦，好彩我就冇 immediate 識一啲人咧係誒出咗白事嘅狀況啦，咁但係咧誒，即係一啲好遠嘅一啲誒、呃、 所謂 family friend 咧，我知道有啲老人家已經係接二連三咁樣走啦，喺呢個木霜月嘅時期、嗯、OK，跟住仲有咧，我我有個舅母咧就好搞笑，佢直情話哇，喺呢幾個月以嚟咧。佢去咗唔知係五六次殯儀館啦，OK，咁誒，然後就誒，咁、嗯、但係講翻紅事咧，就我家姐，姐結婚啦，係咪喺誒、呃、都係喺五月中誒五、呃、月十唔知十七十八號嗰啲 friend 啦，係啦，喺佛誕之前嗰一日啦，係啦，咁所以咧 係真係完全應晒。今年成個二零二一會係紅事多，同埋呢段木雙魚時期嘅短短兩個月入邊咧，就白事都會更加多嘅，OK，咁所以誒。嗯嗱，我覺得大家可以做到嘅事情就係咧，當然係 小心有一啲唔開心嘅白事啦。咁嗱，雖然人生生老病死係必經嘅，係咪？咁但係你你做得幾多，趨吉避凶咪得幾多咯。咁例如已經有一啲老弱嘅病患嗰啲人，咁你咪喺呢啲時候去睇，即係睇實啲咯。唔希望你哋會誒、呃、會俾殯儀業做到你哋生生意咯，係咪先？咁同埋我講多次，咁而呢樣嘢咧喺我誒 MeWe 嗰個 group chat 入邊咧，我都解釋過嘅。因為就曾經誒、呃、有客人問過啊，咁你話白事多誒、呃，會唔會係邊啲星座嘅人係特別容易受到誒、呃、衝擊啊？嗱，講多次，我唔係話今年即係睇星象，唔係話死得人多，佢唔係直接講誒呢段木雙魚時期死得人多，佢係話殯儀興旺。 OK，所以佢係用一個好嘅現象去呈現白事多。OK，咁所以咧佢唔係話一個會衝擊邊啲人，令到佢哋會搞白事啊。OK，咁所以我唔可以同你講究竟邊個星座會特別容易係做白事啊嗰啲嘢嘅。OK，好嗱，跟住下一個咧就講誒、呃、電影業咧最近俾人搞啦。OK，咁就誒、呃、而呢樣嘢咧，again 喺我誒嗰、呃那個全球華人只需知道的三大預言咧，我係已經一早講咗。 二零二一，誒漁村嘅朋友要小心啲乜嘢咧？咁就誒、呃，我哋會受到一啲誒惡勢力嘅威逼，但係呢啲威逼咧就係、是、動文不動武嘅。OK，咁所以今年咧嗱，你你哋諗下啦，今年首先少咗好多流血衝突啦，但係你忽然之間有冇醒起咧？其實響誒社運嗰排咧，咪有好多誒、呃、被自殺啊、浮屍啊、被跳樓嗰啲嘢嘅。 而家冇晒，你哋覺咁多好神奇啊，係嘛？咁但係當然啦，誒、呃、用常理已經可以推斷到係發生咩事啦，係咪？嗰啲人係係點樣去誒離世嘅咧？係啦，咁吓 OK，anyways，咁但係咧誒係啊，武力係會少咗，但係受到挑戰、受到誒、呃、衝擊嘅誒社會範疇咧。 就係一啲誒文化教育啊、藝術創作嗰啲嘅地方啦。OK，咁然後誒、呃、教育學府，我哋已經係見到誒、呃、有非常之多嘅誒、呃、一啲洗腦啊、滲透嘅工作係做緊啦。OK，咁誒、呃，然後咧忽然之間呢幾日咧就整單呢個電影嘅東西。 OK，咁當然呢個就係一個誒、呃、文藝嘅範疇啦，係啦。咁唔知幾時會搞到出版界咧，或者係？唉，唔知啊，大家唯有去誒、uh, keep praying 啦，OK，去念下一啲誒楞嚴咒啦嚇，去護國安民啦。好啦，咁啊到最後咧，誒、呃、好似好灰係咪啊？掃把到咁，但係咧講啲誒開心消息俾大家睇下，OK。咁然後呢樣嘢咧，其實就係響誒今年二零二一年頭嗰、那個誒六星連珠嘅片咧，我就有講過嘅， 我真係講過嘅。咁你哋去誒睇翻啦。咁、呃、誒、呃，如果而家去買買唔買唔買得切咧？唔知啦，喂，咁但係我又要整翻個聲明嚇，咩即係咩本咩本產咁咩不涉及投資，投資涉及風險，我並不並不係作出咩銷售嗰啲廣告嗰啲咁樣嘅嘢嚇，OK，咁但係呢啲就係完全透過誒、呃、玄學嘅角度去解構誒、呃、人世間嘅力量咯，OK，但係買唔買就你自己誒、呃、去風險自受自負啊嚇，好嗱， 最後如果如果你哋係捱到呢個片段嘅最後係睇到而家嘅話咧。 我講聲恭喜，因為我會俾一個彩蛋俾你哋睇嘅，我會變魔術俾大家睇。請大家繼續睇片。而家有本 colouring book，我要 show 個 magic 俾大家睇。magic，睇唔睇入邊啲公仔啊？嗯，噔噔，瑪麗瑪麗紅， giàu ngân sách Dun dun, dun dun, dun dun. <laughs> mà đi mà đi không Thì pin xấu rồi Như vậy Dun dun, dun dun, dun dun <laughs>